rồi rồi bài đấy là còn là con ba này sao đúng không đúng rồi. mẹ con lợn này con đưa sao thì tôi mày đưa bài nam gì mẹ ơi đưa sao thì thì thì thì, tôi đưa ra biết đâu cái gì vô rốt mày đâu chơi cái gì bài đâu không? đây bài có sẵn cho mấy ông chơi đây đưa cái tẩy bao nhiêu gà bao nhiêu rồi cả triệu đi cả triệu nhá ừ. toàn anh em cả đánh ờ, bài đâu đây bài ông này mấy ông kêu với tôi ghé ở quán này tôi lấy luôn con phăng hay nhỉ con tinh này đấy. đây chia cái luôn nhá hay là tôi làm cái không chia lấy người người triệu được ngửa ra chứ ngửa luôn ngửa luôn này ngửa ăn ăn là ấy nhá ui bảy điểm bảy điểm hai là bằng nhau thằng này tám này ui là một tí ăn đi bỏ bỏ hai triệu xuống Yes. Ừ, bỏ rồi bài này đánh với ai đấy chứ mà có gì đâu mà không bỏ hai triệu ba, cuối cánh thêm hai triệu thêm hai bắt luôn bảy điểm hai điểm ừ, bảy điểm ngon này không trôi bảy điểm thơm nhỉ 7 điểm có tên đúng không nhiều ván là 9 điểm còn nếu ăn được 7 điểm ăn ngon lành thế thế thì đánh gì nữa ẩm leo cái nào ẩm leo tiền đấy hai triệu chứ bao nhiêu đúng quy luật thôi chứ còn ai dám đánh hơn kêu kìa ông anh đi cân này ba tôi phải hai triệu cân này thôi mọc đây ngửa luôn đúng không cân đúng không đó ông ngửa ngửa con có tám tám mày ăn ôi giời ơi thế ăn nhỉ tám điểm thế mà được cái này nó bảy điểm ăn ngon lành thế ăn không sao được ừ. ông kia bảy điểm ông ăn ăn ngọt sớt thế đấy bảy điểm bảy điểm tám điểm tám điểm số đen nó thế ở mối khoảng 2 triệu chồng leo 2 triệu nhà này anh nhà này thấy chưa nhà này ẩm rồi ẩm cân này 4 triệu cân cân chịu hơi khó nhà kia đánh nhanh mẹ lên đánh không đánh đánh bỏ đấy ông okay. ông thêm bao nhiêu tôi trả thêm nghìn nào cả ông cân thì ngửa ra ông thêm thôi thì ngửa đi tám chín này nhưng mà tám có rô đâu chín đánh mãi anh chờ ông này một triệu này cái đi ok lên bài anh luôn tôi ẩm đấy mai à? ừ. cần một hai giả dạ, vờ ông như vậy 4 triệu đúng không ừ. thêm 6 triệu thì nó đòn 10 thì sức bạn sẽ bắt cái gì được bạn này cái cân là thôi đây một đi một caro đã rồi đánh vai ai nhầm tịt bạn ấy nhìn thấy bài này sợ thật không cần cái bán đấy vẫn cứ ăn chắc được 3 điểm số ba điểm mà nó ăn còn gì nữa cái lại cũng chạy Tôi... mà đúng không triệu hai triệu ba triệu bốn triệu cắt sâu ấy xem tình hình như nào cũng không à mà yeah. thôi cứ cầm 2 triệu xem tình hình như nào đấy à không từ từ từ, từ cầm đây đánh này ẩm làm ẩm gì không ẩm đấy chả tiếc thế không ẩm 2 triệu cân đúng không 2 triệu là cân này mẹ thì thật thêm à, uh, 6 triệu 1 2 3 4 5 6 bập cái rụp thêm 6 triệu á à? ừ sáu điểm mới bỏ sáu đâu đánh đi sao thì bỏ Đấy. nữa thấy tôi ờ, sáu cái 6 triệu cũng cũng cũng nhảy vào mà ăn à 6 triệu cân thôi cân sợ gì một hai ừ. ba bốn năm sáu triệu cân đúng không ừ. cân thôi tôi chỉ hai tám hai chín cắt thôi Ui hai bắt cái thôi hai điểm hai điểm đấy rồi hai điểm mà mà một cân đó một điểm đấy chưa một điểm mấy cái này à, mấy điểm nhất à cái gì đây 6 điểm cao nhất đây không nhìn thấy bài à sáu điểm bỏ này tôi thấy ông 6 triệu rồi tôi biết ông cái rồi bình thường ông chỉ thêm có ba cái lúc này tôi ba điểm tôi cái sao kinh nhá hai điểm bắt một điểm ba điểm mới phải chịu thôi chứ từ từ nhá cái gì bài này có vấn đề rồi vấn đề gì ấy? bài này bài gửi rồi bài này gửi dấu tem rồi để nhìn cái quy luật chứ ra quán bảo nó lấy thì nó đưa sao thì nó, mình lấy thế mình mình biết làm sao bài nó quy luật rồi không biết làm sao mà ông bắt cỏ của bài ngon thế đây rồi đây rồi, rồi. bài đấy là còn con ba này sao? đúng không đúng đi mẹ con lợn này con đưa sao thì mày đưa bài làm gì mẹ ơi sao thì thì thì, thì, thì tôi đưa ra biết đâu cái gì mua rốt mày bài, bài ông ông ông ăn thì sao bỏ tiền lại bỏ tiền lại bỏ tiền lại bỏ được bỏ tiền lại tổng hai mươi triệu hai thằng nào có hai điểm đi cân cho mày không biết mẹ. mày nếu như mày đứng tao cái bỏ tiền lại bỏ tiền lại tiền kia đưa bài vào xong rồi đây bài hàng không biết là xong rồi là thôi bỏ tiền lại hôm nay không có tiền thế là tôi đi tẩy đâu không có tiền tẩy đấy cả không biết mày có thích không bỏ 10 triệu không biết đâu bỏ vào 10 triệu nhanh nhanh 6 triệu của tao 6 triệu của tao không không bán triệu nữa nhanh lên nhanh lên bây giờ mày bỏ tiền xuống không biết đâu bỏ tiền xuống tiền xuống đi đấy tôi đi tẩy là hai người đấy không chịu thì thôi bỏ tiền xuống bỏ tiền xuống bỏ tiền xuống đấy mày đếm đủ 10 triệu không 5 6 7, Mấy tao bảo một mày không? 9 thiếu 500. 10. Thế thì không không không nói gì đâu. Ba, tôi ông kia tôi biết đi. Mẹ bây giờ vào mày bịp tao bọn tao không biết đến lúc bọn tao biết thì bọn tao phải đòi lại em sao? Chưa lấy hết tiền của mày là mày Đưa tôi ờ, một triệu gà được không? Đây tôi với ông mỗi người 5 triệu. Bài tao bài hôm qua đây. Bài hôm qua, qua, bài qua. Mày có chơi nữa không? Ông cứ lằng nhằng đây ông chơi đi. Cho, Cho ông chơi mẹ đi. đi. Ông ngoài ông ông nhát ông ông nhát ông cứ chia đi mà, mà gãy chỗ nào ấy đây này ông gãy này con này con này chia đi này ông gãy chỗ này này bốn này đấy ca phăng phăng cái lăng xăng xăng không có gì chỉ đấy chia đi bao ca đi bao ca không cho mày làm cái luôn bố mày ẩm 2 triệu này mày thích bịp tao bịp cho mày xem ừ. bịp bợm gì mày mới đánh mới phát hiện được đấy nha ui Thế đi nhà này ẩm à ẩm ừ. không nói gì đâu thì ăn thì tao nói làm gì nhưng mà bây giờ tao bắt được mày mày có thấy bịp không đọc con này rõ con này đây con này là con con con năm này mày cãi được không Bốn. đi mẹ mày nhìn đến sau mày biết rồi hai điểm đi cân của tao thêm 5 triệu mấy triệu cân nhỉ 5 triệu à mà ông 7 triệu cân ra nào đúng rồi là thế thôi bỏ cái này bỏ tôi cũng bỏ bỏ bỏ bỏ thôi bỏ hả bao nhiêu bỏ 4 điểm ôi ông này cũng bốn à. này ba con tám sợ nhỉ bài giỏi đấy thay bài quá ăn ăn ngay ăn ngay đấy giờ nó ám đấy khoảng 2 triệu này bên chưa đi ẩm bao nhiêu rồi nhà này ẩm ẩm hai đúng không xem một này hai này hình như tôi chưa đóng ba này ba này đúng không hai đúng rồi đủ rồi tôi là xong gà gà xong rồi chia bài nhá gà xong rồi chia bài đủ xong rồi chia bài đấy là ông đánh ấy à, ai đánh tôi luôn à ừ. à thì lên bài đã À, không ai tắm hai lần trên một dòng sông mấy là cân nhỉ bốn là cân đúng bốn cân một ôi, một này hai này ba này bốn thừa năm trăm cân nào xem lại nào một hai ba ba rưỡi thừa đâu 4 triệu cân cân thôi 7 điểm thì cân tội gì ba nhà thì 2 triệu cân thêm 2 triệu à, à, à. nhẹ nhàng thêm 2 triệu 2 triệu là cân à? ừ. 2 triệu cân này. thêm lại một thêm 1 triệu thôi ừ. 1 triệu thêm 1 triệu à mấy tôi ông này thêm à ừ, tôi thêm 2 triệu 3 triệu là cân à 3 triệu cân 3 triệu này thêm một triệu tôi tổng 2 triệu cân à? ừ. 2 triệu cân thêm 2 triệu à, ông này thêm 2 triệu cơ khói bỏ 2 triệu nó nghĩ cái gì đâu rồi 2, 4 triệu 3, cân 3 triệu, 2, 3, 3 triệu cân 3 triệu cân này ờ. À. thêm 1 triệu nữa ghét 13 triệu là cân này 3 triệu là cân này thêm 2 triệu nữa tôi 3 triệu cân à nhà này thêm một đúng không ừ. 3 triệu cân 1, 2 triệu vẫn thêm 2 triệu nữa. đấy thì đấy À 3 triệu một cân à ông thêm bao nhiêu 4 triệu mấy con nhà này thêm hai tôi thêm bắt bằng phát nữa đen lắm thì thua bán này đấy cần luôn 2 triệu 2 triệu đúng không ừ. nhà này bắt bằng với nhà này sợ đúng không sợ luôn 2 triệu này 1 2 3 4 5 6 7 tính cho vui à 1 tính 2 tính 3 à. thêm nữa mà 4 5 tính 6. mình còn bao tiền đúng không thêm 7 triệu thêm 7 á ừ nó đã mua nhiều giờ thêm 7 triệu ăn một má tiền thế này đang bình thường thêm một hai triệu thêm 7 triệu gì không biết từ nãy giờ các ông cứ du dương du dương hai triệu đuổi à hù á đuổi cho một nhà chạy đi nhà nào chả chín đúng không thật à ừ. thôi không chạy chạy tôi không không không chạy không chạy luôn đi chạy đi còn gì nữa à, nhà nào chả chín ba bốn năm sáu thằng nào cân đi ngứa chín thì tấp nọc đi ôi là chín này chín thật này rồi chín này thì tấp nhưng mà đây đây Mẹ nó <laughs> gặp nhà liên nữa nhỉ? Đây, liên to gặp liên nhỏ là chuyện bình thường. Liên to gặp liên nhỏ. Sẵn gặp sáp là các chín nát rô. Chín nát rô. Bạn ông bỏ ba nhà to lắm ấy. Thua phải chịu chứ. Thua bây giờ chín nát rô phải đánh. Thua thua phải chịu chẳng nhẽ thua thì đòi lại tiền tôi có đi bịp nhiêu đâu mày. lấy cái ván hồi nãy tám sáu tám không vào nữa. Hấp tám ngoài đánh Tiếp cái gì năm triệu này Cứ đi bòn bòn bây giờ Ok Cứ đánh cái bốc cái đi Gì Thiêu gà Đấy, nhà Này. Xong chưa Xong rồi Không cứ bốc cái ok xong xuôi hết Đây này Xong này đúng không Ngửa con dưới lên xem con chưa đi đâu Đây Đấy 10 đúng không Đấy. bạn ấy lên được 6 liên gặp liên gặp chiến vẫn nghi ngờ đấy Làm đi ai chia mà nghi ngờ ông kia ra ai chia nghi ngờ cái gì cân đâu cân á nhà kia à tôi à đánh không có hai triệu thì cân hai ông ẩm à tôi ẩm tôi cũng thử cân phát ông thêm mày thêm đi hai nhà thêm mình thêm 5 triệu ôi hai nhà thêm 5 triệu lại gì thôi cho ông hai ông ăn 8 điểm bài ôi 8 điểm không cân đó 8 điểm bỏ đúng ông này không có điểm này ông này ông nhìn nó không có điểm tôi biết cái Liên, thái độ rồi cái gì, cái gì không, có điểm, điểm. 1, 2, 3, 4, 5 đây này đây mới gọi là bắt cáy xanh chín không này này bao nhiêu bắt cáy bắt cáy xanh chín ờ, này ờ, 5 triệu 5 triệu đấy để đủ đi đếm lại này 1 2 3 4 5 đúng chưa đây bao nhiêu bao nhiêu 9 bắt cái xanh chín này 9 nói chuyện gì 5 điểm bắt cái này nhà này 4 điểm hay 3 điểm thôi à nhà này cũng 5 thua biết ngay mà mẹ mình cứ cao mày đấy hai ông này đánh ảo thật áo cái gì ông bỏ lúc, lúc thêm một triệu lúc lúc thêm bốn năm triệu đây gọi là đánh sắc nước tầm anh liêng gì chưa chứ không phải cứ đưa bài bài gẩy bài, bài giấu vào mà đánh là được đâu tiếng trước thua tiếng này thấy lại à. gỡ đấy năm đó em... tâm lý thế giải thích cái trận uh, liêng vừa rồi một tí nhá trong cái trận liêng đấy thì uh, cái cậu em kia đã đưa cái bộ bài gọi là bài gẩy vào để nhìn thấy tức là khi mà dùng cái bộ bài đấy là nhìn sau lưng con bài này là nó biết là con con gì là con gì thì cái bộ bài đấy nó biết thì nếu như mà người khác đã va chạm rồi hoặc là những người sành sỏi thì người ta cũng biết đấy là bài hàng và nó bị phát nó bị tôi phát hiện sau khi mà bị tôi phát hiện thì là tôi đã đưa một bộ bài khác vào đấy là bộ bài nó mắt thường không thể nhìn thấy được mà phải dùng cái sản phẩm đấy là kính áp tròng này thì mới nhìn thấy được đây đây là cái kính kính áp tròng nó đựng trong trong cái cái này này đấy kính áp tròng là như thế nào kính áp tròng tức là một loại kính nó đeo sát vào trong mắt người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được đấy và khi mà đeo kính này vào ấy thì mình nhìn sau lưng con bài này mình biết rõ con gì con gì với bộ bài nhìn rất là bình thường nếu như mà không đeo kính áp tròng thì không thể biết được không nhìn bên sau này không thể biết được con gì lại con gì cả đúng không đây này không nhìn thấy được gì cả nhá thế nhưng mà khi mà mình đeo kính vào thì mình sẽ nhìn thấy rõ luôn đây nha đấy khi mà đeo kính vào thì các bạn nhìn rất là rõ đúng không đây là con 4 này đây là con 6 này đây là con 7 này 7 rõ ràng luôn đúng không này đấy quy này đấy tiếp tục này ba này nhìn rất là dễ 6 này nét căng đúng không ba này gì này thì khi mà đeo bộ bài ờ, đeo kính này vào để nhìn bộ bài này thì mình biết rõ bài của đối phương bài đối phương chia ra con nào là mình nhìn thấy rõ có rõ con đây luôn và mình biết cộng lại là mình biết được ờ, điểm đối phương là bao nhiêu điểm và từ đấy mình đưa ra những ván đánh phù hợp ví dụ như cái ván bài mà khi mà đã đưa vào ấy mình lên một ván bài là JK đúng không mình biết bài đối phương là ba tám rồi thì ván bài đấy mình không mất một nghìn nào cả nếu mà không dùng cái kính áp tròng này thì ván bài đấy mình có thể mất rất là nhiều tuy nhiên là khi đã dùng cái nhấp tròng rồi thì mình không mất một nghìn nào cả hay là một ván bài đấy chăng nữa là mình lên liêng có sáu bảy tám thôi nếu mà mình không đeo cái nháp tròng vào thì mình ăn ván bài nó rất là ít bởi vì là liêng của người ta cũng rất là bé vào đầu bắt mình mình phủ đầu người ta ngay thì người ta cùng lắm người ta chỉ cân thôi nhưng mà mình biết rõ là người ta có liêng bé cho nên là mình đi du dương du dương dần dần dần dần sau tăng dần vọt một phát đấy là cái cái cái thứ hai còn cái thứ ba là cái cái cái này là, là quan trọng nhất này khi mà đeo cái nháp tròng vào mình biết rõ bài đối phương là bao nhiêu điểm thì bài đối phương mà đánh gọi là đánh láo hoặc là tố láo thì mình nhìn vào mình biết vậy là bài đối phương mấy điểm thì mình mình đưa ra phương án phù hợp mình đánh ví dụ như con bài này quy cát nếu như mà thấy đối phương đánh thì mình sẽ bỏ đi này đây quy cát này đấy hay là bán bài này đây mình cứ lấy bán bài bất kỳ như này khi là chia ra như này thì mình nhìn rõ luôn đúng không mình nhìn rõ con gì là con gì luôn thì mình biết được điểm đối phương luôn ví dụ ván này ván bài này là 5 điểm đúng không đối phương mà đánh to mà bài mình chỉ cần được 6 điểm thôi thì ván bài này ăn hẳn đúng không đấy mặc dù là năm mắt rồi mình bài mình sáu điểm mà đấy là cái cái phương pháp đánh bằng cái kính áp tròng bằng bộ bài này bộ bài nhìn rất là bình thường đấy là kính áp tròng đây là cái loại đấy loại cái đồ đánh bài theo tôi thấy là nó kín đáo và hiệu quả nhất trong việc đánh liêng nhá còn anh em thắc mắc về cái kính này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại đang chạy trên màn hình